À, xin chào các bạn trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo ra một cái site policy à, miễn phí à, hoàn toàn miễn phí cho ứng dụng của bạn để khi mà up lên trên uh, CH Play một cách nhanh nhất thì um, đây là một cái cách khá là tối ưu về thời gian bạn uh, copy cái file cái site là site.google.com thì uh, mở ra ha mở cái site googleplay.com ra sau đó mình à, chọn ok uh, bạn à, kích vào cái um, nút cái hình uh, dấu cộng uh, bắt đầu một trang mới thì trong phần này thì mình sẽ um, gõ một cái giao diện giống như một cái giao diện tạo ra một cái web page thì um, rất là dễ ha rất là dễ để tạo ra một site thì bây giờ mình chuyển sang ở bên chỗ uh, cái site này app privacy policy generator ờ, thì cái này là một cái cái form để mình điền tất cả những thông tin để mình ờ, generate nhanh nhất trong phần này mình đã soạn ra hết tất cả những cái thông tin những developer name app name gmail Đấy, thì trong phần này app name thì mình sẽ ờ, đặt cái tên ứng dụng còn cái contact information thì mình sẽ điền cái gmail của mình vào rồi mình uh, dán cái gmail vào đây ha uh, còn cái ô thứ ba thì mình bỏ qua ô này mình không cần thiết đến cái phần add type thì mình sẽ chọn uh, loại free bởi vì mình uh, làm các loại app về miễn phí nhưng mà gắn quảng cáo thì cái này tùy theo uh, những cái cái cái, cái loại ứng dụng của bạn để bạn chọn phù hợp còn uh, mobi OS thì mình chọn là Android à, mình làm ở trên cái nền tảng Android là chính ha rồi uh, sau đó là trong cái uh, owner type thì trong cái thằng này á, thì mình sẽ chọn là individual là là một loại tài khoản cá nhân thì nó sẽ hiển thị lên một cái ô nữa là developer name thì mình sẽ copy cái ờ, cái cái cái developer name của mình vào thì đây là cái tên của trong cái khi mà các bạn tạo à, tạo ạc á. sau khi điền xong thì mình click vào trong nút bên trái cũng được mũi tên thì ờ, nó có một cái form như thế này thì mình trong ờ, phần in include link của cái những cái ờ, cái bên thứ ba chẳng hạn ví dụ như là Google Play Service mình tích chọn sẵn này mình chọn Ad và Google Analytics à, Fairway Analytics đó rồi ở dưới nữa có rất là nhiều cái bên thứ ba thì mình có thể là tích chọn mình có làm app plugin này mình mình có làm app plugin thì mình chọn app plugin sau đó mình chọn next rồi thì như vậy nó mình sẽ click vào private policy cái nút màu xanh này thì à, nó sẽ hiện thị ra một cái uh, cái cái cái nội dung của private policy của một ứng dụng này nó có đầy đủ cái tên ứng dụng của mình nhập vào trong cái form đầu tiên đấy rồi thì như vậy thì uh, nhiệm vụ của mình sẽ copy hết tất cả những cái nội dung này ha copy hết luôn uh, Ờ, sau đó là qua bên cái site trong google.com thì mình sẽ ờ, um, kích vào chọn là hộp văn bản Đấy, thì ờ, sau đó là trong phần hộp văn bản hiện ra mình dán hết tất cả nội dung này vào thì như vậy là mình có được một cái nội dung của cái site private policy rất là hoàn thiện ha sau đó là cái phần uh, đến cái phần tiêu đề trang thì uh, mình sẽ copy cái private policy của Mobi uh, cái cái tên ứng dụng của mình phía dưới uh, ờ, dán vào đây hoặc là các bạn từ điền ha trong phần này mình sẽ chỉnh chúa một xíu uh, rồi ok mình chỉnh lại cái size chữ nó to hơn nó rõ hơn ha uh, rồi sau đó là mình chọn cái cái cái center đó, chỉnh chu một xíu ha rồi mình copy cái cái cái my mà ví dụ ờ, copy cái ứng tên ứng dụng của mình và dán vào phía trên như này ờ, mình có thể là tải cái cái icon app của mình ờ, lên để mà làm cho nó cái size nó chuyên nghiệp hơn ha. cái biểu tượng và cái biểu tượng ở trên một cái website ha. Rồi, sau khi xong rồi á thì uh, mình sẽ chọn ở cái để mình dọn lại chọn những nút công bố ở bên trái đó thì trong phần combo cái bảng nó hiện lên thì mình sẽ chọn cái cái, cái địa chỉ của web ha mình sẽ nhập vào cái um, nội dung cái link đó thì nó phù hợp với cái tên ứng dụng của mình ha, là được thì uh, ok như thế này là ok rồi rồi sau đó mình sẽ chọn cái phần uh, công bố ha rồi, sau khi chọn công bố xong rồi uh, thì trên nút công bố đó mình sẽ chọn xem trang uh, web đã xuất bản đây uh, xây đây thì như vậy là mình đã hoàn thiện xong cho các bạn về cái một cái cái site private policy cho một cái ứng dụng cụ thể để mình up lên trên uh, Google Console uh, Google Play cho nó nhanh ha ờ, sau khi tạo xong thì mình dán cái URL vô rồi vào ở trong cái um, Play Console mình vào trong nội dung ứng dụng ha gọi là app content uh, rồi sau đó mình chọn cái phần là chính sách quyền riêng tư uh, chọn cái nút uh, bắt đầu của rồi sau đó mình dán vào thôi thì như vậy là mình đã xong cái phần là ờ, cái link site uh, uh, mình xong về phần là cái site policy của uh, app của mình rồi ok rồi